Nga lo Ukraine phản công ở nhiều mặt trận, bác bỏ thông tin rút quân khỏi Kherson. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự toàn cảnh của chúng tôi để cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự tại Ukraine. Về tình hình chiến trường, Nga lo Ukraine phản công ở nhiều mặt trận, nổ lớn tại đường dây vận chuyển quân sự giữa Nga và Belarus. Cập nhật những thông tin mới nhất ngày hôm nay, theo thông tin chúng tôi nhận được, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết – quân Nga củng cố các vị trí kiểm soát được, ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine và tiếp tục tấn công ở các hướng thành phố Bakhmut và Avdiivka ở tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform. Theo bộ này, Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga tại các khu định cư Kamazinivka, Miasozarivka và Nevsky ở tỉnh Lugansk và khu định cư Novosadove ở tỉnh Donetsk. Quân Nga tiếp tục nã pháo vào nhiều chiến tuyến ở Ukraine. Cũng trong ngày 24 tháng 10, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này đã giành lại hơn 90 khu định cư, có 12.000 dân sinh sống ở tỉnh Kherson từ tay quân Nga, Ukrinform đưa tin. Tại khu vực Lugansk, ngày 23 tháng 10, trợ lý lãnh đạo cơ quan nội vụ Cộng hòa tự xưng Lugansk, ông Vitaly Kiselyov, cho biết lực lượng Ukraine đang lên kế hoạch phản công quy mô lớn ở một số khu vực dọc theo chiến tuyến. Hãng thông tấn TASS đưa tin. Ông Kiselyov nói, Quân Ukraine hiện đang tích lũy nhân lực và khí tài, chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ của chúng tôi. Không loại trừ rằng các cuộc tấn công này có thể được phát động đồng thời ở hướng Kherson, thành phố Kremenaya và Svatovo ở tỉnh Lugansk và ở tỉnh Donetsk. Cùng ngày, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo tổ chức thân Nga, chúng ta cùng với Nga cho biết quân Ukraine đang giáo diết chuẩn bị cho cuộc tấn công tại các khu vực giao tranh ở tỉnh Zaporizhia, theo TASS. Ông Rogov nói rằng quân Ukraine đang tái bố trí trang thiết bị, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và tích cực củng cố các cơ sở quân sự. Các lữ đoàn phòng không cơ động từ tỉnh Zitomir và Vinnytsia đang được cử đến Zaporizhia. Theo ông, Ukraine cũng đang chuyển lực lượng binh sĩ được huấn luyện ở miền Tây Ukraine tới các điểm giao tranh. Một số đơn vị thuộc Lữ đoàn 65 của quân đội Ukraine đã đến thành phố Huliaipo, tỉnh Zaporizhia. Dựa vào những dấu hiệu trên, ông Rogov kết luận Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Chuyển đến tình hình tại khu vực biên giới Nga và Belarus, được biết một vụ nổ lớn đã xảy ra tại đường dây vận chuyển quân sự giữa hai nước này, một báo cáo từ nguồn tin nhà nước Nga RIA Novosti cho hay. Theo báo cáo, vụ nổ xảy ra tại khu vực đường dây nằm giữa các thị trấn Novosibirsk và Zelinka của Nga ở vùng Bryansk, giáp với Belarus và Ukraine về phía Tây và Nam. Nhóm giám sát Gayun của Belarus đã đăng tải các bức ảnh về vụ nổ và cho biết tuyến đường sắt này được sử dụng cho vận tải quân sự giữa Nga và Belarus. Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomat cũng đã đăng về vụ nổ trên tài khoản Telegram và nói rằng mặc dù các đường dây bị hư hại nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Hiện tại vẫn chưa rõ ai là người chịu trách nhiệm cho vụ nổ. Vụ nổ diễn ra trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine bắt đầu sang tháng thứ 9 Belarus đã là một đồng minh quan trọng của Nga ngay cả trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này diễn ra, bao gồm cả việc cho phép quân đội Nga tập kết dọc biên giới Ukraine vào tháng riêng và tháng 2. Tuần trước, Belarus thông báo họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến bằng cách phân phối khí tài khắp đất nước. Người đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Belarus, ông Vadim Simyatsky, cho biết công dân sẽ được trang bị khí tài để có thể bảo vệ đất mẹ Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẽ có một nhóm khu vực chung cho cả quân đội Belarus và Nga để đối phó với căng thẳng gia tăng ở biên giới phía Tây của nước này. Trở lại với chiến trường Kherson thuộc lãnh thổ Ukraine, đã có thông tin cho rằng Nga đang dần rút quân khỏi khu vực này. Theo đó, tướng Budanov, lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine, cho rằng Nga vừa rút khỏi Kherson trong khi tăng cường lực lượng phòng thủ tại đây. Đại tướng Sergei Surovikin, Tổng chỉ huy lực lượng Nga tại Ukraine có thể đang tiến hành các động thái để xoa dịu phản ứng của dư luận Nga trong trường hợp Kherson thất thủ, song chưa thể nói rằng lực lượng Nga đang rút chạy khỏi thành phố. Thiếu tướng Kirilo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, nói trong cuộc phỏng vấn ngày 24 tháng 10. Tướng Budanov cho rằng Nga trên thực địa có một số dấu hiệu rút khỏi Kherson như chuyển ngân hàng Promsvia Bank và các tổ chức tài chính khác khỏi thành phố, đưa bệnh nhân và thương binh nặng ra ngoài – đồng thời yêu cầu những người có thể đi lại được rời khỏi bệnh viện. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine cũng chỉ ra một điểm yếu trong kế hoạch này của lực lượng Nga, đó chính là đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnieper, tuyến vận tải huyết mạch duy nhất mà Nga còn có thể sử dụng để tiếp tế cho Kherson. Theo ông, nếu quân đội Ukraine kiểm soát được đập Kakhovka, phía Nga sẽ phải nhanh chóng ra quyết định khác hoặc lập tức rút khỏi thành phố Kherson để tránh rơi vào tình huống bị cô lập, tương tự các đơn vị Ukraine tại Mariupol hồi mùa xuân – Thế nhưng ngay sau khi đưa ra nhận định trên, ông đã ngay lập tức thay đổi quan điểm và đính chính lại rằng quân đội Nga không có ý định rút lui khỏi Kherson. Thay vào đó, lực lượng này đang chuẩn bị tinh thần phòng thủ thành phố này trước đà phản công của Ukraine. Quân đội Nga đang điều động thêm nhiều đơn vị về Kherson và chuẩn bị tinh thần bảo vệ từng con phố tại thành phố này. Thiếu tướng Kirilo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay. Ông Budanov cũng khẳng định quân đội Nga không hề có ý định rời bỏ Kherson như những lời đồn đoán trước đó. Tuy nhiên, để đề phòng các đòn tấn công dữ dội của Ukraine trong thời gian tới, Moscow vẫn di tản người dân khỏi Kherson. Nhiều tài sản từ các tổ chức tín dụng trong thành phố cũng đã được di chuyển đến nơi an toàn. Có nhiều nguyên nhân khiến Nga không thể rời khỏi khu vực này. Đầu tiên bởi vì thành phố Kherson với vai trò chiến lược trong tuyến phòng thủ phía nam của quân đội Nga đang được xem là điểm nóng nhất trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại thời điểm hiện tại. Nhiều tuần nay, các đơn vị Ukraine với sự hỗ trợ của khí tài hạng nặng do phương Tây viện trợ đã được điều về mặt trận này nhằm xây dựng trận địa cho trận phản công lớn sắp tới. Các chuyên gia cho rằng đây sẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng cho quân đội Ukraine. Đánh mất Kherson sẽ khiến các kế hoạch của Nga ở miền nam Ukraine tan thành cát bụi. Kherson có vị trí trung tâm trong tuyến phòng thủ của Nga ở toàn bộ miền nam Ukraine. Người Nga sẽ nỗ lực phòng thủ khu vực này bằng mọi giá – Nhà phân tích quân sự Ukraine Ole Zdanov nhận định. Bên cạnh đó, mất quyền kiểm soát Kherson cũng sẽ khiến tình hình binh sĩ Nga suy giảm nghiêm trọng và làm tăng lên nghi ngờ trong nước về năng lực chỉ huy và tác chiến của quân đội Nga tại Ukraine. Chính vì vai trò quan trọng của thành phố Kherson, quân đội Nga đã điều động về đây rất nhiều binh sĩ cùng các khí tài hạng nặng hiện đại nhằm gia cố cho phòng tuyến tại thành phố này. 22 đơn vị phòng thủ tinh nhuệ với nòng cốt là các đơn vị lính dù thiện chiến đang tích cực gia cố cho tuyến phòng ngự nhiều lớp của Moscow tại Kherson. Nhiều nguồn tin cũng cho rằng Nga sẽ điều về đây một lượng lớn binh sĩ dự bị trong thời gian tới, sau khi các binh sĩ này kết thúc thời gian huấn luyện. Ngoài ra, chính quyền thân Nga tại Kherson cũng thông báo về việc thành lập lực lượng dân quân địa phương nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ cho thành phố này. Trong một thông cáo đưa ra hôm 24 tháng 10, chính quyền thân Nga ở Kherson cho biết những người đàn ông có thể gia nhập lực lượng bảo vệ lãnh thổ nếu họ chọn ở lại Kherson theo mong muốn cá nhân, thay vì di tản như những khuyến cáo trước đó. Ngoài ra, trong một diễn biến liên quan đến tình hình chiến sự, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho biết, Moscow đang tăng cường tốc độ sản xuất khí tài và sẽ cải thiện đáng kể cho khí tài. Tôi nhiều lần chứng kiến giới phân tích phương Tây cho rằng Nga sẽ sớm cạn khí tài. Đừng mất công chờ đợi, tiến độ xuất xưởng khí tài và trang bị đặc biệt đang tăng gấp nhiều lần ở mọi lĩnh vực, từ xe tăng đến pháo binh, tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái UAV. Hãy đợi đấy, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói hôm 24 tháng 10. Ông Medvedev đưa ra phát biểu sau chuyến thăm nhà máy sản xuất xe tăng của tập đoàn Uran Vagonzavod. Hình ảnh được công bố cho thấy phái đoàn do ông Medvedev dẫn đầu thị sát các dây chuyền, trong đó có hàng chục xe tăng chủ lực T-72B3 và T-90M đang hoàn thiện. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin hồi cuối tháng 9 nói rằng các tập đoàn quốc phòng Nga đang cải thiện tính năng khí tài dựa trên kinh nghiệm từ những đợt thử lửa trên chiến trường, nhấn mạnh rằng nhiều quan chức công nghiệp quốc phòng đã trực tiếp ra tiền tuyến để chứng kiến khí tài hoạt động và tiếp nhận đóng góp từ binh sĩ vận hành. Ông chủ Điện Kremlin cũng hối thúc giới chức công nghiệp quốc phòng tập trung giải quyết những tồn động về kỹ thuật và tài chính nhằm tăng tốc độ bàn giao khí tài cho quân đội. Cần thảo luận những vấn đề liên quan tới cung cấp khí tài và đạn dược cho binh sĩ, nhất là những lực lượng đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt Ông Putin nói thêm, trong hơn 8 tháng chiến sự, giới chuyên gia quân sự và quan chức quốc phòng phương Tây nhiều lần nhận định kho khí tài Nga, trong đó có tên lửa dẫn đường, sắp cạn kiệt do tần suất sử dụng cao. Tuy nhiên, lực lượng Nga những tháng qua gần như ngày nào cũng tuyên bố sử dụng tên lửa và khí tài chính xác cao tập kích mục tiêu tại Ukraine. Tổng thống Zelensky chỉ trích Israel, cảnh báo Nga-Iran đang xích lại gần nhau. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích thái độ trung lập của Israel trong cuộc xung đột Ukraine, nói rằng quyết định của các nhà lãnh đạo trong việc không hỗ trợ khí tài cho Kiev đã khuyến khích quan hệ đối tác quân sự của Nga và Iran. Phát biểu tại một hội nghị do tờ báo Haaretz của Israel tổ chức hôm 24 tháng 10, Tổng thống Zelensky lặp lại yêu cầu cung cấp công nghệ chống tên lửa vòng sát của Israel để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Quân đội Ukraine đang đánh bại người Nga trên chiến trường nhưng tiếc là chúng tôi không được trang bị hệ thống vòng sắt của riêng mình. Chúng tôi vẫn chưa có một hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại và hiệu quả có thể bảo vệ bầu trời Ukraine, ông nói. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã thẳng thừng tuyên bố rằng Israel nên cần chọn bên ủng hộ trong chiến sự Ukraine, tiếp tục kêu gọi tên Aviv cung cấp các hệ thống phòng không. Chẳng phải đã đến lúc đất nước các bạn phải chọn phe rồi sao? Liệu họ sẽ đứng về phía thế giới dân chủ với những quốc gia đang đồng lòng chiến đấu chống mối đe dọa sống còn hay sẽ làm ngơ với Nga, ngay cả khi điều đó dẫn đến hủy diệt an ninh thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu tại hội thảo do truyền thông Israel tổ chức hôm 24 tháng 10. Ông Zelensky cho rằng những gói viện trợ nhân đạo của tên Aviv cho Kiev là chưa đủ, đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo Israel xem xét phương án cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine – cũng trong ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov rằng Israel sẽ không cung cấp các hệ thống khí tài cho Ukraine. Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu vào tháng 2, Israel đã đề nghị hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine nhưng từ chối cung cấp thiết bị quân sự vì sợ làm tổn hại quan hệ với Nga. Theo ông Zelensky, quyết định của Jerusalem trong việc không hỗ trợ quân sự cho Kiev đã kích hoạt quan hệ đối tác giữa Moscow và Tehran – Tuy nhiên, ông không nêu chính xác điều này diễn ra như thế nào. Liên minh hai nước đơn giản sẽ không được hình thành nếu các chính trị gia Israel đưa ra quyết định vào thời điểm đó, ông Zelensky nói. Tình trạng này đã diễn ra cách đây rất lâu, vào năm 2014, khi Nga bắt đầu gây hấn với Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần chỉ trích Israel vì không kiên quyết phản đối chiến dịch của Nga vào quốc gia của mình. Liên quan đến sự xuất hiện của Iran trong cuộc xung đột, theo ông Zelensky, sau khi cạn kiệt kho tên lửa của mình, Nga đã tìm kiếm khí tài từ các nước khác và đây chính là khi Iran được gọi tên. Tôi có một câu hỏi dành cho các bạn. Theo bạn, Nga trả tiền cho Iran như thế nào? Iran chỉ quan tâm đến tiền bạc, có lẽ vấn đề hoàn toàn không phải tiền mà là sự hỗ trợ của Nga cho chương trình hạt nhân Iran, ông nói. Ông Zelensky lưu ý Nga đã đặt hàng khoảng 2.000 máy bay không người lái Shahed-136 kamikaze từ Iran, giống loại mà Kiev nói rằng Moscow đã sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Ukraine. Âm thanh của máy bay không người lái Iran xuất hiện trên bầu trời của chúng tôi hàng đêm. Theo thông tin tình báo từ Ukraine, Nga đã đặt mua khoảng 2.000 chiếc Shahed từ Iran, Tổng thống Zelensky nói. Lực lượng Iran đã đến dạy người Nga cách sử dụng máy bay không người lái ở Ukraine. Đáp lại, Iran phủ nhận việc cung cấp khí tài cho Nga trong cuộc xung đột. Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn không cung cấp cho bất kỳ bên nào khí tài để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian cho biết, Ukraine đánh bật Nga ra khỏi 4 khu định cư ở Donbass. Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi Kamazinivka, Mia và Nevsky ở Lugansk và Novosadove ở Donetsk. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã thực hiện 17 cuộc xuất kích trong ngày, xác nhận đã đánh trúng 13 cụm khí tài và 4 vị trí của hệ thống tên lửa phòng không. Ngoài ra, các đơn vị phòng không đã bắn rơi hai máy bay trực thăng trên các mặt trận khác nhau. Lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine đã đánh trúng 4 sở chỉ huy, 10 cụm nhân lực, khí tài và trang thiết bị, 6 điểm lưu trữ đạn dược, một hệ thống tên lửa phòng không, một khu vực có các trận địa pháo và 3 địa điểm quan trọng khác mà đối phương sử dụng. Phía Ukraine cũng cáo buộc để làm chậm cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine, quân Nga tiếp tục đặt mìn trên các cây cầu và đường băng trên đường rút lui của họ ở các tháp pháo Mykolaiv và Kherson. Người Nga đang cố gắng nắm giữ các vùng lãnh thổ tạm thời chiếm được cải thiện tình hình chiến thuật của họ, tập trung vào việc ngăn chặn các hành động của lực lượng phòng thủ trên một số mặt trận và tiến hành các hành động tấn công trên mặt trận Bakhmut và Avdiivka. Trong ngày, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân xâm lược ở các khu vực Spine, Soleda, Bakhmut, Andrivka, Marinka và Pevomarsky. Thông qua các hành động thành công, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khỏi Kamazinivka, Mia Sozarivka và Nevsky ở Lugansk cũng như Novosadove ở Donetsk. Theo thông báo, Nga đang tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc và tiến hành trinh sát trên không. Trong ngày 24 tháng 10, quân Nga đã thực hiện 3 cuộc tấn công bằng tên lửa và 7 cuộc không kích và bắn 3 lần từ MLRS. Các cơ sở hạ tầng dân sự ở Kupiansk ở Kharkov, Vuleda và Soleda ở Donetsk và thành phố Mykolaiv đã bị tấn công. Lực lượng Nga đã bắn từ xe tăng, súng cối, xe tăng và pháo phản lực vào các mặt trận Slobozhachina, Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlivka, Zaporizhia và Pipdenibu. Tổng thống Nga sẽ đảm bảo các nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Điện Kremlin, ngày 25 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành cuộc họp với Hội đồng Điều phối thuộc Chính phủ về đảm bảo các nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc họp sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến Tổng thống Nga Putin sẽ nghe báo cáo của Thủ tướng Mikhail Mishustin và thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin. Trước đó ngày 21 tháng 10, nhà lãnh đạo Nga đã ký xác lệnh thành lập hội đồng điều phối trực thuộc chính phủ để tăng cường sự phối hợp hoạt động của các cơ quan liên bang và khu vực, đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Liên bang Nga và các lực lượng khác trong tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhiệm vụ của hội đồng bao gồm cung cấp cho quân đội trang thiết bị, khí tài, nguồn nguyên liệu và phương tiện hỗ trợ xác định nhà cung cấp và định giá hàng hóa. Hội đồng điều phối gồm 19 người do Thủ tướng Mikhail Mishustin đứng đầu. Tổng thống Putin cũng đã chỉ thị cho thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông qua Hội đồng Nhà nước điều phối sự tương tác giữa các khu vực trong điều kiện các biện pháp an ninh được tăng cường. Trong diễn biến liên quan, ngày 24 tháng 10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã viết trên kênh Telegram của mình rằng Việc sản xuất khí tài và thiết bị đặc biệt ở Nga đang tăng lên gấp nhiều lần theo mọi hướng, từ xe tăng và súng cho đến tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái. Ông nhấn mạnh, đọc các phân tích của kẻ thù, ông đã nhiều lần bắt gặp những tuyên bố rằng thiết bị quân sự và khí tài đang được yêu cầu ở Nga sẽ sớm cạn kiệt, giống như mọi thứ đã sử dụng hết. Ông cảnh báo, đừng hy vọng